chào các bạn, mình là Duyên đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chào mừng các bạn đến với buổi chia sẻ về tài chính cá nhân ngày hôm nay. Và đồng hành với Duyên trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là anh Quang, giám đốc của khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Có một câu chuyện đặt ra là như thế này anh Quang ạ. Đó là trong tất cả chúng ta, dù ở bắt đầu độ tuổi nào thì ai cũng mong muốn được tự do tài chính và có thời gian để tận hưởng cuộc sống theo ý mình thích và đây là một điều mà khiến em cũng đặt ra cái câu hỏi cho bản thân mình đó là liệu có cách nào để mình có thể tự do tài chính mà không phải ngày nào dù nắng hay là mưa cũng phải 8 tiếng đồng hồ để đi làm để rồi đến cuối tháng nhận lương mà vẫn có thể được tự do tài chính để tận hưởng cuộc sống theo ý của mình hay không thì ờ, không biết là anh Quang thấy ờ, như thế nào ạ? Ừ. À, thực ra là trong thực tế cuộc sống là có những cái tấm gương như này rồi à, Duy Đạt Ờ, anh có tham khảo các cái blog à, về tài chính cá nhân thì có một cái người rất là nổi tiếng à, hiện nay à, đang ở Mỹ anh Mr. May Mustache anh ấy à, được à, mọi người mệnh danh là một ảo thuật gia tài chính kỳ dị câu chuyện của anh ấy là đã cùng vợ bắt đầu nghỉ hưu sớm từ năm 30 tuổi và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống à, tuyệt vời về mặt à, tự chủ về mặt thời gian và dành phần lớn thời gian à, để cho con và duyên có biết là bằng cách nào anh ấy có thể đạt được tự do tài chính không Ừ, ừ. bằng cách nào vậy ạ không không phải là từ ờ, mua vé số hay là số đề <laughs> dạ vâng. đấy nhá mà chỉ một cách rất là bình thường là bắt đầu từ một cái hạt tài chính ừ, làm cách liên tục là từ thu nhập từ lương bình thường của hai vợ chồng nhưng mà bằng cách là tiêu ít hơn so với cái ờ, tiền mà mình có thể ờ, kiếm được dành phần lớn số tiền tiết kiệm là phải đầu tư liên tục và cuối cùng anh ấy đã đạt được cái tự do tài chính ở năm mới có độ tuổi khoảng 30 và 31 thôi Ồ nói anh anh nói đến đấy làm cho em rất là cảm thấy uh, um, hào hứng để muốn biết được là cách mà anh ấy có thể làm được và mặc dù là có rất là nhiều người luôn muốn xây dựng cái cuộc sống tự do về tài chính này họ muốn hạnh phúc cho chính họ nhưng mà họ đang rất là bận rộn thì không biết là làm thế nào để có thể tự do tài chính ngay bây giờ ngay cả cả ngay kể cả đối với bản thân em thì em cũng muốn là mình có thể tự do tài chính ngay bây giờ không phải đi làm nữa mà em cũng có thể tự do về tài chính cũng là tận hưởng cái cuộc sống mà không phải lo lắng gì đến tài chính cả thì anh nói là ở cái độ tuổi 30 là cái độ tuổi rất là trẻ mà ông ấy có thể tự do tài chính thì đó là thực sự là họ rất là thành công ờ, vậy thì không biết là họ đã tận hưởng cuộc sống như vậy bằng cách nào ấy họ đã làm những gì ạ ờ, đầu tiên là em phải tìm hiểu lý do tại sao mà à mà à mà vợ chồng của Mr. Miyosaki có thể đạt được mà trong khi là rất rất nhiều người khác lại không thể đạt được thì ờ, bởi vì là anh nghĩ đây là phần lớn rất là nhiều người đã mắc những cái sai lầm trong việc quản lý tài chính cá nhân của mình à, nhưng mà à, duyên tại sao em lại nghĩ là em, em à, chưa đạt được tự do tài chính và và khó để đạt được Ờ, thực ra thì em nghĩ là bởi vì là hiện tại thì em vẫn đang đi làm hàng ngày và em chưa có thể như như cái ông Mr. Money, Money mà anh nói thì ông đấy à, tự do tài chính ông không phải đi làm nhưng mà em cảm thấy em vẫn đi làm và bên cạnh đó thì em thấy là những cái sai lầm mà có thể là không phải riêng em mà cũng có thể nhiều bạn nữa mắc phải tức có thể là các bạn đấy tiêu nhiều tiền hơn số tiền mà các bạn đấy kiếm được này ừ, thì em nghĩ là đây là cái sai lầm mà cực kỳ quan trọng rất là nghiêm trọng bởi vì là nếu như mà bạn đấy tiêu nhiều hơn cái số tiền mà bạn đấy kiếm được ấy thì cái phần thiếu đó phần thiếu họ tiêu tiêu thiếu đó thì họ lấy ở đâu ra và họ đi vay hay là họ kiếm tiền họ lấy tiền từ gia đình họ để tiêu và nếu như mà cứ có cái tư tưởng mà nợ trước rồi uh, lúc nào nhận lương rồi trả thì không biết là đến bao giờ mà họ có thể ờ, bù lại được cái khoản đó mà đặc biệt là họ ừ, không thể nào chắc chắn được là um, cái công việc của họ có ổn định hay không mà đặc biệt là trong cái thời kỳ này thì đại dịch covid đang diễn ra thì rất là có nhiều những cái công công ty hay là doanh nghiệp họ ngừng sản xuất ngừng hoạt động thì đồng nghĩa với việc là rất là nhiều nhân viên mất việc và họ không thể có tiền để để chi trả cuộc sống uh, cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là họ không có cái tức là họ không điều chỉnh cái tài chính sau những thay đổi lớn cuộc đời tức là nếu như mà họ không có một cái khoản tiền tiết kiệm ý, thì nếu như mà có tình huống xảy ra tình huống lớn xảy ra này uh, họ bị điều chỉnh cái cách chi tiêu như là sắp tới gia đình mua nhà hay là mua xe hay là có thêm thành viên mới thì lúc đó thì họ lại quay ra lại quay ra để vay mượn từ người khác lại để bù đắp vào những cái khoản chi tiêu đó thì họ lại mang lên cho mình những cái khoản nợ đó đó là cái thứ hai và cái điều thứ ba mà em nghĩ đó là uh, họ không không có thói quen để tổng kết cái tình hình tài chính của mình tức là nếu như mà thường xuyên họ hàng tháng hoặc là họ có thể là ghi lại xem là cái nguồn thu nhập của họ là bao nhiêu này họ đã tiêu những gì ở tháng đó thì họ hay là họ đầu tư những gì thì họ có thể biết được là uh, họ chi tiêu như thế đã hợp lý hay chưa và chính vì vậy mà đã khiến cho họ không có thể kiểm soát được cái nguồn thu của họ uh, và cái cuối cùng đấy là họ dễ dãi để đầu tư vào những cái khoản đầu tư mạo hiểm tức là Ờ, vì mà họ tức là ai cũng muốn là họ có thể kiếm được thật nhiều tiền muốn giàu nhanh thì khi đó mà họ đổ hết cái tiền khoản tiền của mình vào đầu tư ở một cái dự án nào đó và hy vọng rằng cái dự án đấy nó sẽ mang lại lại cho họ cái lợi nhuận rất là cao nhưng mà họ chưa để ý đến là một điều là uh, họ mới chỉ uh, nhìn về cái mặt tích cực của nó mà chưa xác định được cái uh, rủi ro tức là họ chưa kiểm soát được vậy thì có cách phân bổ uh, họ chưa có cái cách phân bổ hợp lý cho những cái khoản này hiện tại thì em đang nghĩ là có bốn cái lý do là như thế ừ anh nghĩ là ờ, bốn cái lý do mà duyên đưa ra cũng, cũng rất là hợp lý và phổ biến với rất nhiều người rồi thì anh chỉ bổ sung thêm một tí thôi là, là ờ, một, một cái sai lầm mà nó bao trùm lên tất cả các sai lầm đó là mọi người không không chịu ờ, để ý đến vấn đề về về quản lý tài chính cá nhân của mình đúng không? trong khi là ví dụ như chẳng hạn như là muốn có sức khỏe thì mình phải rèn luyện sức khỏe thì bây giờ muốn có sức khỏe về tài chính để đạt đến tự do tài chính thì chúng ta phải rất là chú ý đến cái đó đúng không ạ để mà rèn luyện để mà học học hành và có thói quen thường xuyên thì cái chính là mọi người không có thói quen đó dạ, rồi thì ở đây à, cái cái mấu chốt của vấn đề mà từ những cái sai lầm mà, mà duyên đặt ra cũng như là anh tổng kết lại á, thì cái cái mấu chốt chính vẫn nằm trong cái thói quen chi tiêu của chúng ta và cái cách chúng ta sử dụng tiền nó chưa hợp lý thì khi mà chúng ta có một kế hoạch thường xuyên thì chúng ta sẽ sẽ cân đối được cái thu và chi thì từ đó mình có cái phần dôi tiền ra và mình đầu tư thường xuyên được thế thì à, ở đây quay trở lại cái câu chuyện của gia đình Vitamin Winstart thì anh ấy có chia sẻ rằng là thật ra là trong cái câu chuyện mà thành công về tài chính cá nhân của anh ấy thì không có một cái phép thuật nào đây cả mà cái công thức rất đơn giản thôi tức là chúng ta hãy chi tiêu ít tiền hơn nhiều so với mức mà mà mình có thể kiếm được và tiến hành đầu tư đều đặn liên tục cái số tiền tiết kiệm đó hàng tháng là một cách bền vững nhất mà để đạt được mục tiêu tự do tài chính của mình thì uh, Duyên biết không là vợ chồng anh uh, à, Mr. Mustard là tiết kiệm được khoảng 65 đến 70 phần trăm cái thu nhập hàng tháng và đây chính là yếu tố quan trọng số 1 để thực hiện được mục tiêu tự do tài chính sớm còn nếu mà em muốn phân tích kỹ hơn cái, cái, cái số liệu này một chút nữa thì cái tỷ lệ tiết kiệm mà bây giờ em tính toán được cho mình nha hoàn toàn có thể xác định được bởi hai cái yếu tố một là cái thu nhập thường xuyên mà net tax tức là à, ròng sau thuế mà em kiếm được hàng hàng tháng hàng năm mang về là bao nhiêu và thứ hai là em tính toán tức là mình cần bao nhiêu tiền để mình có thể trang trí trang trải trong cuộc sống hàng ngày đây là một hai con số khá là trực quan và dễ để hình dung được để chúng ta có thể tính toán và cân nhắc một số yếu tố thì bây giờ giả sử nhé ở một thách thức đầu tiên nếu giả sử là em à, chi tiêu hết 100 phần trăm cái thu nhập bình thường hàng tháng của mình đúng không ạ thế thì như thế thì có nghĩa là sẽ không có một đồng nào để tiết kiệm để đầu tư hết thì thì cái hậu quả là em sẽ phải đi làm mãi mãi cho đến khi chết luôn mà không bao giờ có đủ tài chính để mình có thể dừng đi làm và nghỉ hưu được rồi ha ở một cái thách cực ngược lại thứ hai nếu mà em đang chi tiêu không phần trăm trong thu nhập của mình đúng không có nghĩa là em làm về đồng nào là được tiết kiệm đầu tư hết mà không phải tiêu nữa thì điều này có nghĩa là phải có người khác trả cái chi phí cho em hàng ngày em không biết là phải cách nào đúng không thì thông thường là là, là cái này không phải ai cũng làm được việc đó cho nên là đa số mọi người sẽ có cái tỷ lệ tiết kiệm ở giữa hai con số là 100 phần trăm và không phần trăm đúng không ạ à, thế thì ở đây nó có một chút liên quan đến cái sức mạnh của lãi kép đúng không tức là một khi mà mình đã bắt đầu tiết kiệm ra được tiền và mình đầu tư trên cái số tiền đó đúng không? thế thì một năm đầu tiên đúng không? giả sử một một một một trăm triệu em tiết kiệm được năm đầu tiên đầu tư với 10 phần trăm năm sau là lên 110 triệu và chúng ta đã tiếp tục dồn hết số tiền để đầu tư thì cái số lãi của năm sau không phải chỉ trên 100 triệu tiền gốc ban đầu mà là còn trên 10 triệu mà mình đã có lãi trên cái phần đó thì khái niệm đó người ta gọi là à, cái phần à, lãi gốc ha. rồi thế thì à, à, cái cách để mà mình có thể tính toán được tự do tài chính là gì khi mà cái danh mục đầu tư của em nó sinh ra một khoản tiền lãi nó đủ bù đắp cho em chi tiêu được hàng tháng hàng năm và đồng thời nó lại bù được một phần trượt giá của lạm phát nữa thì lúc đó là có thể coi là mình đạt được về tự do tài chính à, bây giờ giả sử cho em dễ hình dung nhé thì em tưởng tượng được là bây giờ duy nghĩ là em mất bao nhiêu lâu để em có thể ờ, tự do tài chính được em thử tưởng tượng được em không thể tưởng tượng được bởi vì là hiện tại bây giờ là cái nguồn thu nhập mà em em tiêu nó gần hết với cái nguồn thu nhập của em rồi ừ. thế nên là một con số để duyên dễ hình dung nhé nếu giả sử bây giờ em ờ, tiết kiệm được 50 phần trăm cái số thu nhập hàng tháng của em và để đầu tư liên tục được thì em mất khoảng độ chỉ khoảng 16 năm thôi Đấy, thì tính từ cái thời điểm mình bắt đầu thực hiện ra là mình hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính rồi còn nếu mà em còn nâng được cái tỷ lệ đã lên cao hơn nữa như Mr. Morningstar là còn 70 phần trăm hơn nữa thì chỉ mất khoảng 10 năm thôi là đạt được mục tiêu của mình rồi Ồ, nghe anh nói những cái tỷ lệ này thì em cảm thấy là rất là dễ hiểu và vậy nhưng mà cái câu hỏi là đó là làm sao để mà mình có thể tiết kiệm một cái tỷ lệ cao như vậy được anh? À, cái mấu chốt của vấn đề là là mình à, cần phải xác định cái mục tiêu của mình là gì chứ. nếu mà mình à, tập trung cái mục tiêu tối thượng của mình là là hạnh phúc không, đúng không à, thì thì thì lúc đó mình lại phải thay vì là mình đi mình tưởng tượng so sánh với người khác là họ có nhà cao cửa rộng có ô tô xịn đôi khi nó chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài thôi còn nếu mà mình tập trung vào cái mục tiêu tối thượng là hạnh phúc thì mình lại đặt ra câu hỏi cho mình cái gì khiến cho mình hạnh phúc thì đôi khi đôi khi nó chỉ là những thứ rất là đơn giản thôi chẳng hạn ví dụ như này nhé à, thực tế là rất nhiều người là họ không có đủ tiền để họ có thể mua nhà quá to hay là xe xịn ô tô xịn đúng không thì bằng cách nào họ vay nợ đúng không Vì trong tài chính cá nhân có một nguyên tắc rất là quan trọng là chúng ta hãy loại bỏ tất cả những khoản nợ không cần thiết đừng bao giờ vay nợ để mà mua những thứ lãng phí như là xe ô tô quá xịn quá sang trọng hay là nhà quá mức so với cái tài sản mà bạn mà em có thể có được à, rồi chúng ta học ờ, cái cái cách thúc đẩy cái niềm vui trong cuộc sống của mình bằng cách là gì ạ thay vì mình thuê hết mọi người làm những công việc nhà thì mình tự làm cái việc đó mình vừa vui mà mình vừa khỏe cho cơ thể của mình nữa mình học cách sống tri túc này biết đủ và hạnh phúc với những điều giản dị nếu có thể giảm thiểu hết được những cái đó và cân đối lại thì em chắc chắn sẽ có một cái tỷ lệ tiết kiệm khá hơn và thậm chí có thể bằng vượt Mr. Moonstar luôn thì lên đến 75 Dạ vâng, thì đúng là mỗi người thì sẽ là có một cái tỷ lệ uh, tiết kiệm riêng của mình để có thể uh, phục vụ cho cái nhu cầu của mình hay là đạt được cái điểm mà họ cảm thấy hạnh phúc. Thì nhưng mà cái khoản tiền tiết kiệm của họ đấy thì sau đó thì họ sẽ đầu tư vào đâu để họ có cái mức sinh lời cao và an toàn và ít rủi ro vậy ạ? Ừ Ờ, Duy lại vừa nhắc đến một cái học hỏi rất là quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân của mình rồi đó là về đầu tư đúng không? thì đầu tư á, nhiều người nghĩ là nó là một cái gì đó rất là khó không thể làm được đúng không bằng chứng là đã giai đoạn covid vừa rồi là rất là nhiều người bay tài khoản mất đến bốn năm phần trăm thậm chí là ai mà margin cao là mất hết luôn đúng không nhưng mà thật ra thật ra đầu tư nó là một cái kỹ năng thiết yếu cuộc sống của mình mà ai cũng hoàn toàn có thể làm được miễn là chúng ta có một sự chú tâm và dành thời gian để mà tìm hiểu học tập và trong cái lĩnh vực đó thì hoàn toàn đều có thể tự mình làm được hết thế thì à, từ cái kinh nghiệm của anh à, trong mười mấy năm làm trong ngành tài chính đầu tư thì anh nghĩ là cái việc quan trọng nhất à, là đó là phải liên quan đến việc chúng ta phân bổ tài sản dài hạn phù hợp với những cái mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi người đơn giản nhất là có thể phân bổ vào các quỹ chỉ số là quỹ ETF để mà hướng đến đầu tư dài hạn và chúng ta bỏ qua những cái biến động rủi ro trong ngắn hạn điều quan trọng nhất không phải là bạn là bạn đầu tư bao nhiêu tiền mà là đầu tư trong bao lâu vậy thì uh, nếu như mà khi mà mình mà có cái khoản tiền đầu tư đấy rồi họ nó sẽ sinh lời cho mình liên tục vậy thì đến khi mà mình tự do tài chính ấy mình không cần đi làm được nữa thì cái khoản tiền tiết kiệm đó của mình thì có bao giờ hết không ạ? À, câu trả lời đây là không Duyên ạ. Nếu mà tính vô trường hợp của anh Mr. Mustard thì à, khi anh ấy đạt được cái trạng thái đó rồi thì không bao giờ hết cái tiền gốc luôn thì tại sao nó lại như vậy nhé thì à, anh Mr. Musab cũng đã đưa ra một cái tỷ lệ gọi là rút tiền an toàn từ cái tài khoản của mình là 4 phần trăm thực ra không phải chỉ Mr. Money Mustache đâu và con số 4 phần trăm này là rất phổ biến trong tài chính cá nhân à, có nghĩa là như này chúng ta tưởng tượng ha để hiểu về cái tỷ lệ 4 phần trăm thì chúng ta cần nhớ thêm một con số đi kèm nữa là con số 25 tại sao là 25 à, vì như này nè giả sử ví dụ như chi tiêu của gia đình duyên nhé tại thời điểm nghỉ hưu là có 100 triệu đồng trong một năm lấy số trăm triệu đồng cho nó dễ em dùng nha thì nếu mà em tích lũy được một cái danh mục đầu tư có giá trị gấp 25 lần cái khoản chi tiêu một năm đó có nghĩa là vị chi là 100 triệu nhân cho 25 lần là 2,5 tỷ đồng đúng không ạ Đấy, và giả sử cái danh mục đầu tư này em đầu tư được với cái mức lợi suất khoảng 10% một năm đúng không? và chỉ rút ra giữ đúng cái kỷ luật là rút ra 4% một năm thôi đúng không mình đầu tư lời được 10% mình rút ra 4% thôi thế thì mình sẽ luôn luôn giữ được cái giá trị gốc của cái danh mục đầu tư đó đủ tiền để chi phí trang trải cho cuộc sống từ 400 nữa rồi thì cái phần chênh lệch giữa 10% lãi đầu tư của danh mục và tỷ lệ rút 4% là mình sẽ bù cho cái phần lạm phát trượt giá hàng năm đấy câu trả lời là như vậy em thấy là đúng là cái tức là để cho cái trong cái khoảng thời gian trong tương lai ấy, thì đúng là bản thân chúng ta cũng không biết là chúng ta có thể sống được bao lâu chính vì thế nếu mà như mà cái khoản tiết kiệm này mà chúng ta à, tức là đến một khoảng thời gian nào đó mà nó lại hết hết cái khoản đấy thì đúng thực sự là nói thế thì mình cũng không thể nói được là mình tự do tài chính thế thì có một câu hỏi đặt ra nữa cho anh đó là khi mà mình đạt được cái tỷ lệ tiết kiệm rồi ấy, vậy thì đến cái thời điểm đó thì chúng ta à, được tự do tài chính nhưng mà không phải là à, ai cũng có thể ờ, ai cũng có thể duy trì được cái ờ, cái cái tình trạng để đạt được tự do tài chính này ấy. thì anh có chia sẻ gì không ạ? ừ, duyên nói đúng đấy cái này à, nói thì luôn luôn dễ hơn làm đúng không đấy thì uh, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biến được những cái cái nguyên tắc này những cái kiến thức này thành những cái hành động là thói quen hàng ngày thì mà để thực hiện cái cái việc này thì anh cũng đã trải qua rất là nhiều cái trăn trở và suy nghĩ rồi thì anh nghĩ ở đây nó có một cái vai trò của một cái hoạt động nó gọi là coaching coaching tức là huấn huấn luyện huấn luyện thế thì anh nghĩ là mỗi người nên có một người gọi là financial ờ, coach cho chính mình cũng giống như lúc chúng ta đi tập gym phải có một một gọi là PT đúng không? personal trainer thì ở đây cũng vậy trong tài chính nên có một financial coach tại sao vì cái người coach này họ sẽ cùng mình lên cái tài chính này xuất phát từ mục tiêu tài chính cần đạt được là gì rồi giúp chúng ta nhận diện được tình hình hiện tại từ đó đề ra được các hành động cụ thể để thực hiện hướng đến cái mục tiêu tài chính của mình ngoài ra thì cái financial coach này cũng sẽ giúp mà ờ, chúng ta cùng theo dõi giám sát cái việc thực hiện thì như vậy nó sẽ tăng được cái khả năng chúng ta thực hiện lên rất là nhiều ờ, mà thực ra nếu mà trong trường hợp mà như em mà em chưa có điều kiện để thuê được một cái người coach như vậy thì thì chúng ta hoàn toàn có thể là một người coach của chính mình như anh là hiện tại là về mặt tài chính là anh hoàn toàn là tự coaching cho chính mình hết bằng cách là hàng ngày đặt ra những cái câu hỏi cơ bản rồi tự trả lời tự follow up tự review thường xuyên thì như vậy anh hoàn toàn có thể làm được tất cả những cái thói quen ờ, rất là tốt trong tài chính của mình để mà hướng đến tự do tài chính sớm vậy thì cho những cái mà anh Quang vừa chia sẻ thì tức là khi để chúng ta có thể đạt được ấy, thì chúng ta phải đưa những cái kế hoạch đó của chúng ta vào thói quen và chúng ta phải đạt được cái mục tiêu của mình thì trước tiên chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình và đưa ra cho mình cái hành động để mình có thể đưa nó vào thói quen thường xuyên của mình đó là cái điều cực kỳ quan trọng anh quang ạ vậy thì tóm lại đó là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta có những ý chính như sau thứ nhất đó là để có thể tự do tài chính thì chúng ta phải tiết kiệm một khoản chi tiêu ít hơn cái khoản mà chúng ta thu nhập cái thứ hai đó là cái khoản tiền tiết kiệm thì các bạn phải biết cách phân bổ tài sản và có thể lường trước được rủi ro làm sao để phân bổ cho nó hợp lý và cái thứ ba đó là để thực hiện được kế hoạch thì chúng ta phải đặt ra mục tiêu và đặc biệt là phải đưa cái mục tiêu đó vào hành động để trở thành thói quen như những gì mà anh Quang đã chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.